lòng sao em người đành lòng sao em không ngờ giờ mình đã xa nhau nói rồi càng tình với người ơi còn đâu hẹn ước cây cầu nhỏ sao khi chia tay anh không nói lời nào anh càn tình anh đánh mất chính anh người ra đi chối bỏ ân tình tôi nghẹn lòng nào đâu muốn xa ra em là bờ. người đường xưa lối nhỏ giờ bỏ quên lối về đành lòng sao em người đành lòng xa xa đi chối bỏ ân tình tôi nghẹn lòng nào đâu muốn xa em ra em là vợ người ta người đâu có nhiều muốn ôm em vào lòng rồi chợt nhớ ra anh là chồng người.